cảm ơn em một cành hoa trắng một con chim hồng trong nắng yêu thương xin cảm ơn em qua bao đêm nhọc nhằn giữ mẫu nuôi tim cho môi anh còn hồng xin cảm ơn em lương y như mẹ hiền ôi cao quý có những đêm khuya lửa hồng soi áo trắng soi trái tim nỗi lo rồi từng bước quanh giường từng bước khó nhất trong đời anh có em diều qua lối cây xanh lá xanh và màu áo em ôi cành hoa trắng rồi có cảm ơn em một cành hoa trắng xin cảm ơn em một cành hoa trắng cảm ơn em lương y như mẹ hiền ôi cao quý có những đêm khuya lửa hồng soi áo trắng soi trái tim em dịu em như ánh sáng đôi mắt lương y ôi trời xanh biết bao những ngón tay xinh dịu dàng không chút trao xin cảm ơn em đưa người qua mấy nỗi rồi từng bước quanh sườn từng bước khó nhớ trong đời cảm ơn em một cành hoa trắng xin cảm ơn em một cành hoa trắng ngày mặt trời lên thênh thang muôn dặm đường ngày vết thương anh xa non đã lên rồi chiến công thầm lặng ghi mãi trong lòng người mà em là chiến sĩ nắng soi trái tim em dịu em như ánh sao đôi mắt lương nghi ôi trời xanh biết bao những ngón tay xinh dịu dàng không chút trao xin cảm ơn em đưa người qua mấy nỗi lo rồi nỗi lo rồi từng bước quanh giường từng bước khó nhất trong đời anh có em diều qua lối cây xanh lá xanh và màu áo em ôi cành hoa trái trên tuốt đêm khuya ân cần xin cảm ơn em một cành hoa trắng xin cảm ơn em một cành hoa trắng ngày mặt trời lên thanh thang muôn dặm đường ngày vết thương anh xa non đã lên rồi chiến công thầm lặng ghi mãi trong lòng người mà em là chiến sĩ